So sánh phát ngôn của bà Phương Hằng và lời khẳng định của nghệ sĩ Hoài Linh, càng ngày càng nhiều sự việc được làm rõ khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Sáng ngày 24 tháng 5, sự việc nghệ sĩ Hoài Linh trần tình về số tiền từ thiện 13 tỷ đồng đã gây xôn xao dư luận. Theo đó, nam nghệ sĩ cho biết số tiền này chính xác là 14,67 tỷ đồng và vẫn còn nằm trong tài khoản và chưa được chuyển đến đồng bào miền Trung do sự ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thông tin này khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng bởi nó hoàn toàn trùng khớp với lời bà Phương Hằng đã nói trong buổi livestream ngày 22 tháng 5. Cụ thể, nữ đại gia kể lại, Em nằm mơ, em thấy nó nói chuyện với Hoài Linh, nó xác nhận là tiền vẫn còn nằm trong tài khoản. Sau tháng nay không biết nó đã làm cái gì, nhưng mà tiền vẫn còn nằm nguyên trong tài khoản. Thì thôi, cái mùa dịch này ai cũng thất nghiệp hết, ai cũng khó khăn hết, thì thôi, đầu trả về đó đi. Sau khi kể giấc mơ kỳ lạ về cuộc nói chuyện của nghệ sĩ Hoài Linh, bà chủ Đại Nam bất ngờ vừa đấm vừa xoa dư luận. Tôi cũng không biết đúng hay sai, nhưng theo như tôi, đối với Hoài Linh, hồ xoàn đong thành lon thì 13 tỷ đâu có nghĩa lý gì đâu. Búng tay cái chóc là có rồi. Có điều Hoài Linh bị quên thôi, nhưng nếu thật sự Hoài Linh có nhận 13 tỷ đó của quý vị, thì thời điểm nhận là giúp đỡ cho lũ lụt, mà giờ lũ lụt không còn nữa, chỉ còn dịch. Vậy thì thôi, tiền ai trả về nhà nó đi, ai chuyển vô sao thì chuyển ra y vậy, thì em thấy hay hơn. Cái thứ hai tôi thấy tiền của cộng đồng mạng mà giữ không có lý do thì đây là cái cần làm rõ. Nếu mà xử lý câu chuyện này khó thì Hoài Linh cần lên tiếng. Nếu Hoài Linh không lên tiếng thì quý vị có thể đòi một cách công khai. Thậm chí là quý vị có thể làm đơn gửi các cơ quan chức năng để đòi lại tiền ủng hộ lũ lụt. Trước đó, vào tối ngày 21 tháng 5, mạng xã hội dậy sóng khi xuất hiện nhiều bài đăng khẳng định nghệ sĩ Hoài Linh đã chuyển tiền từ thiện, kèm theo hình ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại thì hình ảnh này đã được xác nhận là giả mạo.